Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. À. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là tại sao chúng ta cần phải phòng thủ trong bất cứ chiến lược đầu tư nào ạ? À? Như chúng ta đã biết thì ở ờ, trong mọi trận chiến thì cái việc phòng thủ là yếu tố quan trọng quyết định cái khả năng thành công của mỗi chúng ta. Có thể các bạn đã xem rất nhiều video của Dũng và các bạn thấy một điều đó rằng là tất cả những video của Dũng đều nói cái việc làm sao để bảo toàn lợi nhuận làm sao để chúng ta có những cái bước đi mà có độ an toàn cao nhất cũng như có lợi nhuận lớn nhất và tôi biết rằng là có rất nhiều người khi mà chúng ta lên thị trường chúng nó quan sát thị trường chúng ta chỉ học cách tấn công thôi ạ à. nhưng chúng ta biết rằng là trong tất cả các chuyện trận chiến trong tất cả những cuộc chơi thì nếu chúng ta không biết phòng thủ thì điều gì sẽ xảy ra với chúng ta đúng không điều gì sẽ xảy ra chúng ta đó là sự thất bại thất bại đến với tất cả những người chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ trong bóng đá cũng vậy tất cả những cái đội mà chỉ biết tấn công thì sớm muộn họ cũng thất bại nếu chúng ta biết phòng thủ thì tuy rằng chúng ta chỉ cần đánh những trận chúng có thể những cái trận đó là những trận xung kích rồi ạ du kích thôi ạ thì chúng ta vẫn có thể chiến thắng và chiến thắng một cách lừng lừng lẫy và trong đầu tư chứng khoán thì có rất nhiều người hỏi là làm sao để biết phòng thủ ạ thì quan trọng là các bạn phải biết là bạn đang đứng ở đâu trên thị trường Ờ, khi mà thị trường đang sideways bạn cũng mua khi thị trường đang đạt đỉnh bạn cũng mua khi thị trường đang đi xuống bạn mua và khi thị trường mất phương hướng bạn không biết ở đâu ờ, không biết là nó đang ở trạng thái nào bạn cũng mua và bạn biết rằng là thị trường chỉ có cho bạn lợi nhuận khi nó bước vào chu kỳ tăng khi nó bước vào xu hướng tăng khi nó bước vào cái giai đoạn tăng trưởng hay chúng ta gọi là giai đoạn 2 nếu chúng ta làm cái điều gì đó mà chúng ta chống lại xu hướng thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta cái khả năng để chúng ta có thể chiến thắng thị trường thực sự là rất khó khăn với tất cả những người dù là những người giỏi nhất nên việc mà để dễ dàng nhất trong việc đầu tư cũng như làm mọi thứ thì chúng ta nên làm theo xu hướng ở trong thời gian vừa qua thì các bạn thấy rằng có rất nhiều thứ đang bước vào một xu hướng một chu kỳ rất là tuyệt vời chẳng hạn như vàng chẳng hạn à, tôi đã có những cái buổi chia sẻ về vàng và có những người thì khi mà giá vàng bắt đầu bước qua cái ngưỡng 50 đó là cái mốc mà chúng ta thấy là rất lâu rồi nó không bước qua và đây chính là một cái chuẩn bị bước vào một xu mới nhưng thường thì chúng ta sẽ không dám mua ở trong loại này bởi vì chúng ta lo lắng chúng ta sợ hãi nhưng khi nó lên 7 80 chúng lại tranh nhau mua chúng nó lại tham gia vào mua và ai cũng nói về vàng và trong đầu tư cũng tương tự như vậy thông thường thì lúc mà bắt đầu xuất phát thì phần lớn mọi người không dám tham gia vào chỉ khi mà nhà nhà nói đến người người nói đến à, báo chí thì giật tít tất cả những môi giới tất cả những chuyên gia bắt đầu có những cái thông tin rầm rộ lên thì chúng ta mua vào thì đó chính là lúc mà độ rủi ro nó là cao nhất các bạn bị thấy không ạ đó là lúc mà rủi ro cao nhất và các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán cái việc mà chúng ta cần biết là chúng ta đang ở đâu trong cái chu kỳ đấy là lý do chúng ta có thể chiến thắng được thị trường hay là chúng ta bị thị trường có thể ăn thịt chúng ta và các bạn thấy rằng ở đây có lẽ chúng ta sẽ nói về thị trường chung à, cái thị trường chung là cái thị trường tổng thể và ai cũng cần phải biết nó có rất nhiều người đầu tư mà chưa biết thị trường chung nó như nào chưa biết phân tích thị trường chung như nào thì đó là cái sự thất bại đầu tiên để chúng ta có thể thấy được tất cả những nhà đầu tư cá nhân thành công mà tôi được biết Liam Moore, Mac Mini, William O'Neill, Davat và rất nhiều các nhà đầu tư khác những thiên tài khác họ đều lấy thị trường chung là trọng tâm và có rất nhiều các hệ thống đầu tư họ không quan tâm đến thị trường chung họ chỉ quan tâm đến cổ phiếu của mình những cái gì mà nó không liên quan đến cái xu hướng chính thì đó là sự thất bại đầu tiên trong việc giao dịch của mỗi chúng ta và vì sao chúng ta lại cần phải nói cái điều đó bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ được cái phòng thủ quan trọng nhất để chúng ta bảo vệ vốn của mỗi chúng ta thì điều đó sẽ dẫn đến là chúng ta không còn tiền để đầu tư nữa mà không còn tiền để đầu tư nữa thì làm sao mà chúng ta có thể thành công được đúng không ạ và các bạn thấy rằng là với thị trường chung của chúng ta à, nếu chúng ta quan sát thì đây nó vẫn là trong cái giai đoạn sideways cái xu hướng của thị trường chung bây giờ chúng ta có thể phân tích một chút về những diễn biến của thị trường chung trong thời gian tới chẳng hạn các bạn có thể nhìn thấy một cái cổ phiếu rất là à, được rất nhiều người nhà đầu tư quan tâm đó là cổ phiếu Hòa Phát ạ à. Hòa Phát là một cổ phiếu mà có lẽ nếu nói về lợi nhuận về doanh thu về cái, cái tiềm năng thì có thể là một trong những cổ phiếu mà có thể là tiềm năng nhất trong cái giai đoạn uh, tiếp theo giai đoạn tới nhưng tuy nhiên thì các bạn biết rằng là không cái gì nó thể đi một mình được đúng không không cái gì mà có thể uh, tự chạy một mình chỉ những cái cổ phiếu penny chỉ những cổ phiếu mà rất là nhỏ rồi uh, thì nó có thể chạy một mình thôi đây là cổ phiếu blue chip thế quan trọng là chúng ta biết rằng là nếu với cái tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra ở Việt Nam hoặc là đặc biệt là trên thế giới thì liệu cái sản lượng thép tiêu thụ mạnh trong thời gian tới có thể diễn ra hay không à, trong đầu tư thì chúng ta biết rằng là cái quan trọng nhất đó vẫn là doanh thu và lợi nhuận đặc biệt là cái tỷ lệ tăng của EPS vậy nếu cái cái việc mà sản lượng cũng như doanh thu của Hòa Phát liệu có tăng đột biến hay không thì chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi nếu tiếp tục cái việc mà đầu tư công có thể diễn ra trong thời gian tới thì cái điều đó có thể diễn ra à, thị trường có thể hòa phát có thể tăng mạnh trong thời gian tới nhưng tuy nhiên đó là tương lai và chúng ta biết rằng là một cái cổ phiếu để tăng được nó không thể nào à, cứ uh, tích lũy để tăng mà nó cần phải nhiều thời gian hơn các bạn nhớ lại cần nhiều thời gian hơn trước khi nó bước vào chu kỳ tăng mới nên ở đây uh, chúng ta biết rằng là khả năng hòa phát để tiếp tục tăng tiếp tục đi xa có lẽ cần nhiều thời gian hơn trong trong thời gian tới trước khi mà bước vào chu kỳ có thể chúng ta gọi là tăng trưởng à, chúng ta thấy có thể Vinamilk ạ Vinamilk thì các bạn biết rằng là với cái việc mà Vinamilk là một trong những cổ phiếu cũng khá là tác động lớn đến cái chỉ số VN50 thị trường chung thì rõ ràng là cái khả năng tăng trưởng ấn tượng như là tốc độ tăng trưởng của Vinamilk trong thời gian tới có thể là không đạt kỳ vọng như phần lớn chúng ta thậm chí là giảm so với cùng kỳ năm 2019 vậy điều gì diễn đến dẫn đến là Vinamilk có thể tăng mạnh trong thời gian tới bạn đặt ra câu hỏi ạ à? đấy là cái đầu tiên chúng ta gọi là nhân còn chúng ta nhìn về biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta thấy là trước mắt chúng ta thấy là có rất nhiều cái khối lượng ở đây ạ rất nhiều cái khối lượng đang rất là lớn ở đây để vượt qua khối lượng này nó cần phải có những cái sức mạnh đủ lớn có phải dòng tiền đủ lớn để nó có thể vượt qua và trước khi nó vượt qua thì chúng ta cần phải biết là nó cần phải test lại phải kiểm tra lại nên cái việc để đi xa hơn với Vinamilk cũng còn rất khó khăn chúng ta thấy có những cổ phiếu gas ngành dầu khí ngành dầu khí không phải là ngành được hưởng lợi trong dạng này với dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra với cái nền kinh tế cũng không biết đi vào đâu thì ngành dầu khí không phải là ngành được hưởng lợi và với giá dầu vẫn đang tính chất là bấp bênh thì cái lợi nhuận của ngành dầu khí nó, nó đến từ đâu ạ các bạn đặt ra câu hỏi là ngay lợi nhuận của ngành dầu khí nó đến từ đâu vậy cái tốc độ tăng trưởng của ngành dầu khí nó có thể tăng mạnh hay không trong thời gian tới nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta đầu tư vào các cổ phiếu dầu khí có lợi trong thời đoạn này không có một số các anh chị em bảo là đầu tư bây giờ vì giá rẻ các bạn biết là trong cái chu kỳ của cái cổ phiếu thì nếu cái cổ phiếu vẫn đang nằm dưới cái đường S mà 200 chứng tỏ là nó đang trong quá trình tích lũy dài hạn và nếu bạn tiếp tục mua thì chúng ta biết là nếu chúng ta có cái cổ phiếu trên thị trường á, chứ là chúng ta nắm giữ cổ phiếu càng lâu trên thị trường thì cái độ rủi ro của chúng ta là rất lớn và đầu tư thì chúng ta biết rằng là rủi ro là yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta lại phớt lờ cái rủi ro thì điều gì sẽ dẫn đến cái việc kết quả đầu tư của mỗi chúng ta bạn không nghĩ về rủi ro thì bạn là người thất bại đầu tiên trong bất cứ thương vụ gì dù bạn đầu tư bất động sản dù bạn đầu tư vàng dù bạn đầu tư mọi thứ kể cả doanh nghiệp thì đó là cái lý do vì sao những người đầu tư mới tham gia thị trường và những người đầu tư không có kinh nghiệm những nhà đầu tư tham lam những nhà đầu tư mà à, chúng ta gọi là những nhà đầu tư không biết gì à, khi không quan tâm đến rủi ro thế đấy là những cái gì mà Dũng muốn nói các bạn đó là việc mà chúng ta cần phải nắm được rủi ro hiểu rõ rủi ro đó là cái yếu tố quan trọng quyết định cái thành công của mỗi chúng ta à, chúng ta thấy cổ phiếu PVD cũng tương tự như vậy không có gì là đắt hay rẻ các bạn có thể nhìn thấy PVD nó đang ở giá 11 nếu các bạn quay trở lại cái quá khứ thì các bạn thấy là rất nhiều PVD ở giá rất là thấp rất là thấp và cực kỳ thấp nữa đây chúng ta nhìn ạ và trong giai đoạn đó nó có thể tích lũy hàng vài tháng thậm chí là rất nhiều tháng và chúng ta thấy là chu kỳ của nó giảm rất là mạnh nên nếu PVD đang ở đây chúng ta chưa biết rằng là PVD nó sẽ đi về đâu nên việc mà mua những cổ phiếu ngành dầu khí thời điểm này chúng ta thấy là rủi ro là rất cao chúng ta có thể quay lại những cái cổ phiếu ngành ngân hàng để chúng ta cũng thể thấy rằng là với cái sự đột biến lợi nhuận tăng trưởng doanh thu của ngân hàng trong thời gian tới có lẽ cũng là không phải là là cao bởi vì thứ nhất là ngân hàng cái tốc độ tăng trưởng phát triển của kinh tế chúng ta nó ngân hàng nó phụ thuộc rất nhiều cái lợi nhuận phát triển và chúng ta biết rằng là nếu mà dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra thì điều gì sẽ diễn ra với ngành ngân hàng nợ xấu bắt đầu gia tăng rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản hoặc là những doanh nghiệp mà chúng ta biết rằng là à, làm ăn cầm chừng nên cái việc để cái à, ngành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu tăng trong thời gian ngắn gần như không thể các bạn nhớ là không thể mà trong đầu tư thì chúng ta biết rằng là nó có cần phải có nhân tức là cái gốc của nó không thể nào chúng ta cứ nghĩ theo kỹ thuật hay là chúng ta nghĩ là giá nó rẻ chúng ta mua vào tất cả những cái hồi phục này nó chỉ mang tính chất là kỹ thuật và khi mà chúng ta mua hồi phục mang tính kỹ thuật và nếu chúng ta thấy rằng là quan sát một chút trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là cả hơn một tháng vừa qua thì gần như tất cả các cổ phiếu dù là những cổ phiếu vốn hóa lớn như là FPT như là uh, những cổ phiếu khác gần như không có sự gia tăng về lợi nhuận các bạn thử quan sát chúng ta hãy để ý một chút chúng ta quay trở lại một chút lại thì chúng ta thấy là có trong một tháng vừa qua có bao nhiêu người đã thành công có bao nhiêu người đã có lợi nhuận trong cái đoạn này nhưng với chúng ta chúng ta thấy là khi thị trường nhú lên một chút ạ như là FPT thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua và sau đó thì chúng ta lại phải gặp, gặp chứng thất bại thảm hại có rất nhiều người hỏi tôi là có mua được hay không và có những người trên YouTube có là xem ông nói những gì liệu ông có đúng nữa hay không rồi ông nọ kia tôi không biết là các bạn nghĩ như nào nhưng các bạn không bảo vệ cái vốn của bạn thì đó là cái sự thất bại đầu tiên trong cái việc đầu tư của mỗi chúng ta chúng phải đầu tư theo xu hướng đầu tư theo chu kỳ và trong đầu tư thì các bạn biết rằng có rất nhiều có cổ phiếu ờ, nó đang ở chu kỳ tăng thì các bạn có thể tham gia vào với những chu kỳ tăng còn khi mà chu kỳ giảm hay là chu kỳ sideways thì phần lớn các cổ phiếu nó đang ở chu kỳ giảm sideways thì chúng ta cần phải đứng ra ngoài thị trường bởi vì nếu chúng ta nằm ở trong thị trường thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro và rủi ro nó càng lớn khi mà những biến động của nền kinh tế thế giới nó đang bấp bênh những thông tin nó đang bấp bênh và rõ ràng là khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta càng ở lâu thị trường thì điều gì sẽ xảy ra chúng ta có lẽ các bạn cũng biết rồi cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu cũng khá mạnh các bạn cũng thể quay trở lại tất cả những cổ phiếu mà tôi chia sẻ đặc biệt là những cái cổ phiếu Vietcombank ở ờ, những cổ phiếu bidv những cổ phiếu ngân hàng khác thì các bạn biết rằng là chúng ta đặt ra một câu hỏi là với cùng thời điểm này trước khi dịch covid thì mọi người chúng ta nghĩ xem là cái ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng về đâu nhưng đến thời điểm này giá cổ phiếu Vietcombank nó cũng tương ứng với gì ạ à? cái thời điểm mà trước khi dịch covid vậy nếu chúng ta kỳ vọng là tốc độ tăng trưởng của cái cổ phiếu Vietcombank hay là nhìn chung là cổ phiếu ngân hàng trong thời gian tới tăng như thế nào hay nó giảm so với cái giai đoạn trước nếu nó giảm so so với đại trước thì liệu cái việc công banh có thể tăng vượt 100 hoặc là uh, lên 120 130 150 được không ạ hay nó cần thêm thời gian tích lũy để xem là trong những quy tới trong giai đoạn tới thì uh, cái cái khả năng cải thiện về cái uh, kết quả kinh doanh không ạ các bạn có hiểu điều đó không ạ nên chính vì vậy thì tất cả những đợt hồi phục như này nếu các bạn để ý một chút thì những cái khối lượng bắt đầu có sự gia tăng và không tăng về giá như này thì đấy chính là sự rủi ro của mỗi chúng ta các bạn hiểu không ạ các bạn có thể trong cái chương trình này thì Dũng không có nhiều thời gian để phân tích từng cổ phiếu nhưng các bạn sẽ thấy rằng là với những khối lượng như này thì độ rủi ro của nó đang ở đâu rủi ro nó đang ở đâu các bạn có thể xem lại những cổ phiếu như là VIX hoặc là Vinhome với Vinhome thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng hoặc là cái khả năng tạo ra cái nhịp tăng ngắn có thể diễn ra với cổ phiếu này với VIX thì hiện tại có thể nó nó cũng tạo ra một cái nhịp tăng tuy nhiên thì đây là hai cổ phiếu nếu có tăng thì nó cũng không thể tăng được dài các bạn nhớ nhá nó cũng không thể tăng được dài bởi chúng ta quan tâm đến là những cái vùng kháng cự mạnh các nhà đầu tư lớn các tổ chức lớn thì người ta không thể nào kéo cổ phiếu khi nó vượt qua cái gì ạ à, cái vùng kháng cự mạnh này và với cổ phiếu đang là bao nhiêu 80 để vượt qua 90 thì chúng ta thấy là cái cái cái cái dư địa nó không còn quá nhiều nên với những ai đầu tư thì chúng ta thấy rằng là với những cổ phiếu này thì chúng ta chỉ là đầu tư rất là ngắn thôi ạ gọi là ngắn hạn thôi ạ nên chúng ta thấy là chúng ta có hàng trăm cổ phiếu đặc biệt là trong VN30 thì chúng ta thấy là có khoảng 30 cổ phiếu vốn hóa lớn và chất lượng thì số lượng cổ phiếu để giúp chúng ta có mức lợi nhuận từ mức lợi nhuận cao đó là rất ít và số lượng cổ phiếu mà nó mang tính chất rủi ro là khá là nhiều nên giữa lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta cần phải lựa chọn cái việc mà an toàn là trên hết đúng không an toàn là trên hết còn trong trường hợp bạn lựa chọn về phần lợi nhuận bạn lựa chọn về về về uh, những cái cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng hoặc là có khả năng tăng trong nhịp tới thì cái việc giải ngân với chúng ta đó là một cái bước quan trọng để chúng ta có thể đầu tư an toàn và một lần nữa thì Dũng muốn nói với quý vị các bạn là với thị trường của chúng ta đây là khi mà thị trường hồi đến một cái mức cân bằng ở giữa thì đây là giữa lợi nhuận và rủi ro nó rất là cao với khả năng thị trường tăng thì sao chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu khả năng thị trường tăng các bạn nhớ nha khả năng thị trường tăng thì phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN50 nó vẫn chưa tăng được xa đâu ạ chỉ có duy nhất cổ phiếu Vinhome hoặc là VIX có thể hồi phục hơn một chút nên chính vì vậy thì phần lớn các cổ phiếu đó lại tiếp tục có thể quay trở lại nên cái rủi ro của chúng ta là rất là cao còn ngược lại nếu mà cái việc mà cái khả năng giảm sâu trong cái đoạn này thì cái xác suất giảm sâu nó vẫn tiếp tục diễn ra bởi vì những cái quá trình hồi phục như này các bạn nhìn này khối lượng rất thấp à, chúng ta quan sát là cái quá trình hồi phục này khối lượng rất thấp nên cái khả năng cái xu hướng giảm nó sẽ là cao hơn xu hướng tăng các bạn nhớ này tại vì đây là những bài toán sắc sất khi mà cổ phiếu tạo ra cái sự cân bằng nên chính vì vậy chúng ta giữ là tăng và giảm tức là xu hướng tăng và xu hướng giảm thì rõ ràng xu giảm sẽ là cao hơn xu tăng nên chính vì vậy thì việc mà mua khi mà cái quá trình hồi phục nó rất là yếu không có dòng tiền nào thì đấy là lý do vì sao Dũng lại làm video này và các bạn nên nhớ rằng là trong đầu tư thì phòng thủ là quan trọng hơn tấn công nên chính vì vậy thì khi nào chúng ta tấn công và khi nào chúng ta phòng thủ những nhà đầu tư mà à, mua đặc biệt là mua trong chu kỳ tăng thì gần như chúng ta không cần kiến thức chúng ta vẫn có thể lãi nhưng với những nhà đầu tư mà mua trong chu kỳ giảm thì dù là chúng ta có kiến thức cao siêu trong nữa dù là chuyên gia có giỏi nữa thì phần lớn chúng ta cũng đều thất bại và phần lớn các chuyên gia thất bại là do chúng ta mua đi ngược xu hướng nên đây chính là một cái bài học để Dũng muốn gửi đến các bạn đó là chúng ta hãy phòng thủ phòng thủ phòng thủ và đến khi mà thị trường bắt đầu bước vào trên tăng hay xuống tăng thì chúng ta bắt đầu tấn công và khi tấn công thì chúng ta lại tiếp tục phòng thủ và cứ như vậy thì chúng ta sẽ giành chiến thắng Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.